ở ờ, khu vực gần nhà thì uh, chủ nhà họ trồng ổi đấy các bạn Đó. À, mình cũng xin nhắc các bạn là khu vực lắc gành này thì ờ, đất thì nó sẽ lẫn nhiều với đá tuy nhiên thì cái mảnh đất này thì thì uh, đá nó ít lắm các bạn à, xin chào các bạn hôm nay thì kênh nhà đất tây nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái lô đất dãy giá rẻ thì cái lô đất này á, nó có diện tích là 2,7 hectare toàn bộ đất là đang à, trồng xoài cho thu rồi các bạn nhé à, cái lô đất này thì nó có địa chỉ tại à, huyện Đắk Min à, tỉnh à, Đắk Nông cái giá mà chủ nhà đang đưa ra đó là 1 tỷ à, 150 triệu cho 2,7 hecta này thì toàn bộ trên đất là trồng à, xoài xoài đang cho thu và một số cây ăn trái khác nữa thì bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn và review cho các bạn toàn bộ cái à, mảnh đất này Hiện nay thì mình đang à, đi vào trong cái vườn này các bạn Thì toàn bộ vườn là xoài à, xoài lớn nhé các bạn nhé Xoài này xoài này năm à, thứ tư hay là năm thứ năm rồi nhỉ ông nhỉ? Xoài này hiện nay là năm thứ năm rồi các bạn nhé Xoài này là đang đang cho thu chính luôn đấy Trên đất thì có một cái căn nhà cấp 4 để ở và canh tác Và cái nguồn nước tưới đây là họ tưới bằng nước nước ở dưới hồ lên các bạn nhé toàn bộ vườn này là đã lắp cái hệ thống tưới tự động hết này bạn nhìn này đây là cái ờ, ống tưới tự động Đó, toàn bộ là gốc cây là đều có gắn bếp hết nói chung vườn này là họ ấy, ờ, uh, lắp hệ thống tưới toàn bộ luôn đây mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn về cái vườn này Từ đất mà ra tới uh, quốc lộ 14 là khoảng tầm uh, 4 cây số thì trong đó là có 3,5 cây số là toàn bộ là đường bê tông và mất khoảng tầm 4 đến 500 mét là đường ờ, đường đất các bạn nhé. Nói chung là đường đất nhưng mà xe xe ô tô là đi thoải mái luôn. Cái vườn này á thì ờ, xe ô tô là đi vào đến ờ, tận đất luôn các bạn nhé. Cái lợi thế của cái mảnh đất này á là toàn bộ là cái hệ thống tưới là tưới tự động hết. Nói chung là chỉ cần có chỉ cần bật máy là là tưới thôi các bạn ạ cái chất đất ở đây này là đất đen các bạn nhé đất đen đây đây mình quay cho các bạn cái chất đất này đó đất đen đất đen và có pha với lại à, sỏi nói chung là cái thổ nhưỡng khu vực này cái đất này á, là nó phù hợp với lại trồng cây ăn trái trong cái khoảng thời gian gần đây á, thì mình có đi làm một số video ở cái khu vực huyện Đắc Minh thì à, mình làm khá nhiều cái à, video về cái vườn cây trái và đặc biệt là khu vực này thì cực kỳ là thích hợp với lại à, trồng xoài vì chất đất cũng như khí hậu thì rất là phù hợp với lại trồng xoài các bạn nhé mình cũng có mới đăng một cái bài mà hai hectare xoài là một tỷ rưỡi ờ, và cái mảnh này thì hai hectare bảy thì lại một tỷ 150 triệu thì cái giá nó khác nhau là do cái vị trí đất nó khác nhau các bạn nhé vị trí ờ, của cái mảnh kia thì nó rất là gần trục quốc lộ 14 nó chỉ có 400 mét là ra đến trục quốc lộ 14 còn cái mảnh này thì nó cách quốc lộ 14 là 4 cây số nhưng mà ở cái mảnh đất này thì nó cũng có lợi thế hơn một chút đó là cái hệ thống tưới nhé. mình nhắc lại hệ thống tưới là họ gắn toàn bộ là tưới tự động hết nói chung là không phải tưới tay và tưới bằng điện nhé các bạn nhé cái hồ nước này này cái hồ này là nằm ở trong đất luôn này đó họ múc một cái hồ để mà mà thả cá cũng như là lấy nguồn nước tưới xung quanh hồ thì trồng toàn bộ là dừa hết cái vườn này à, nó khá là đẹp các bạn ạ mình quay một vòng các bạn thì à, trên đất đó, là chủ lực là xoài và chủ nhà thì cũng có trồng thêm một số cây ăn trái khác như là à, trôm trôm và sầu riêng cũng như là ổi thì một chút nữa thì mình sẽ quay cho các bạn à, cái trôm trôm và sầu riêng đó cái đường đi vào đất thì mình xin nhắc lại một lần nữa đó là đường bê tông thì khoảng 3,5 km ở trên màn hình nhỏ các bạn đang nhìn đấy đây là cái trục đường mà di chuyển vào đất thì cái trục đường này là cũng khá là rộng rãi xe cộ đi thoải mái các bạn nhé đủ các loại xe dân cư ở khu vực này thì à, cũng là tương đối ở là là đông ở theo cái trục đường này ở phía phía ngoài thì ở đông lắm chung càng vào trong này thì dân cư họ thưa thớt đi nhưng mà mình thấy rằng là cái mảnh dãy này này nếu như mà các bạn nào mua để mà uh, mình uh, gọi như là mình canh tác luôn để có nguồn thu thì rất là phù hợp tại vì cái giá tiền 1 tỷ 150 triệu cho một cái vườn xoài lớn như thế này toàn bộ trồng xoài hết và hệ thống tưới là tự động hết thì mình thấy cái giá này á là một cái giá mà có thể nói là rất rất là phù hợp trong cái giai đoạn này tại cái thời điểm này á thì uh, thật ra thì kênh uh, Tây Nguyên len thì đưa rất nhiều miếng đất dãy giá rẻ uh, và cũng nhận được rất nhiều cái phản hồi của các anh chị từ uh, ngoài Bắc rồi thì miền Trung cũng như là miền Nam uh, tuy nhiên là do cái dịch Covid và cái vấn đề đi lại á thì nó bị hạn chế rất là nhiều thành ra là là uh, những cái giao dịch nó bị chậm lại chứ nếu mà những cái vườn như thế này vào những cái thời điểm mà mà mà mình nói là cái việc covid nó được uh, um, gọi như là khắc phục á thì chắc là những cái mảnh vườn như này là sẽ rất là nhanh bán các bạn ạ đó mình đang vẫn đang đi ở trong vườn nói chung là à, vườn xoài thì 2,7 hecta là một cái vườn xoài lớn rồi họ cũng đầu tư hết toàn bộ là à, hệ thống tưới tự động rồi Bây giờ thì mình sẽ ờ, bay flycam lên và chụp cho các bạn cái cái hình vườn này từ trên cao các bạn nhé. À, vừa rồi thì bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh cái vườn uh, xoài từ trên cao. Bây giờ thì mình tiếp tục đi quay uh, cái uh, khu vực ở trong vườn tiếp. Như mình nói rằng là cái vườn này là có trồng uh, thêm cả sầu riêng nữa các bạn này. Thì đây là sầu riêng các bạn nhé. Đây cái dòng này là họ trồng sầu riêng này Đó dòng này này Đó họ trồng sầu dầu Một dòng sầu riêng Nhưng mà sầu riêng thì cũng chỉ là cây uh, họ trồng thêm thôi các bạn ạ Còn cái cây chính vẫn là cái cây xoài các bạn nhé Cái chỗ này á là họ uh, Là cái chỗ mà gọi là đặt máy pha thuốc và uh, xử lý xịt thuốc cho cả cái vườn này các bạn này đó, máy móc ở trong này điện thì kéo lên đây rồi cái uh, ống ống dẫn để xịt thuốc đi khắp vườn này các bạn này đó nói chung là chủ nhà thì họ làm cũng ờ, nói chung là cũng tương đối rồi các bạn cái vườn này thì uh, sổ sách đầy đủ các bạn nhé nói chung là chắc là người ta cũng dọn dẹp và người ta cũng cũng xử lý nên là nói chung mình đi cả vườn thì uh, vườn thì rất là đẹp nói chung là là đất cũng như là cây và và bố trí hệ thống tưới đây là căn nhà cơ 4 các bạn nhé à, công trình phụ là tách rời ra này à. nói chung căn nhà là ở rất là ok tại vì chủ nhà họ cũng đang ở để mà để mà làm cái dãy này các bạn nhé mình đi thêm ra phía sau để quay cho các bạn một chút nữa phía sau này thì uh, họ trồng uh, Cóc thái này Rất là sai trái này Rồi thì uh, ờ, trồng ổi này Rồi, mình xin ờ, tổng hợp lại thông tin một lần nữa về cái mảnh đất này cho các bạn à, Mảnh đất này thì có diện tích là 2,7 hecta, sổ sách đầy đủ Và có địa chỉ tại xã Đắc Gành, huyện Đắc minh à, tỉnh Đắk Nông Cái giá mà chủ nhà đang đưa ra đó là 1 tỷ 150 triệu cho tổng 2,7 hecta này và họ sẽ để lại toàn bộ uh, hệ thống uh, tưới nói chung là nhà cửa nói chung là 1 tỷ 150 triệu đó là toàn bộ cái mảnh giấy này các bạn nhé thì bạn nào mà quan tâm tới cái mảnh uh, giấy này á thì uh, liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, kênh nhà đất Tây Nguyên chúc các bạn uh, tìm được mảnh đất ưng ý để đầu tư